mùi đã tập anh cả đêm thức trắng nghĩ về em và chuyện tình trăm năm có tình yêu nào không đầy nắng có hoàng hôn nào không xa xăm kéo một đêm về trong u tối tắt để thôi hình ai biết